Xin chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em bộ đồ chơi dành cho anh em à, đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu, đi lắc tài xỉu bịp ở sòng sới anh em nhé Thì cái bộ đồ chơi mà hôm nay tôi giới thiệu cho anh em đó chính là bộ đồ chơi của tài xỉu báo dung bốn mặt Em cũng đã biết được rằng là cái bộ à, đồ chơi tài xỉu bịp báo dung 6 à, mặt đúng không anh em thì cái bộ đồ chơi này nó cũng tương tự như vậy anh em nhé cái bộ này nó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu bịp báo dung bốn mặt cho anh em thì ở đây nó chính là công thức dung của cái bộ tài xỉu bịp báo dung bốn mặt anh em nhé đó, ví dụ như một ngắn là mặt một đúng không anh em hai dài là mặt hai mặt ba bốn không dung anh em nhé đó mặt năm là một dài mặt sáu là hai ngắn anh em nhé thì đây nó chính là một cái hột mà tôi đã làm sẵn cái ờ, chip bốn mặt vào ờ, trong cái hột tài xỉu này còn hai hột còn lại nó là hột trợ thôi anh em nhé thì ờ, cái hột này dọi đèn nước muối nâm châm rất là ok anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em rất là trong anh em nhé trong được tầm 80 85 phần trăm em nhé rất là trong và cái này thì tôi cũng ờ, múc muối thì nổi anh em nhé em vớt hột thì em rửa bằng nước mặc định là rửa bằng nước để nước muối nó không bám vào những cái kẽ hột này em nhé nam châm thì không hít này anh em đúng không nam châm hoàn toàn không hít Đó, để lại trên này cho anh em Đó, thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái độ hiệu quả cũng như cái tỷ lệ chính xác của cái ờ, bộ đồ chơi hột tài xỉu bịp báo dung bốn mặt này cho anh em anh em nhé đây nó chính là cái máy rung này nhá khi anh em đi chơi thì anh em chỉ cần uh, mang theo máy rung và luồn được cái hột này vào trong phòng sới của anh em là anh em đã có thể chơi được rồi đúng không ạ khi anh em bật máy lên này nó sẽ rung cho anh em một nhịp nhẹ là báo máy đã khởi động anh em nhé đó thì bây giờ tôi sẽ cầm cái máy này trên tay để tôi cảm nhận cái độ rung của nó có mặt nào về tôi sẽ báo cho anh em biết bên trong sẽ về mặt nào anh em nhé test cho anh em trong này máy báo cho tôi biết rằng là bên trong này có mặt lục anh em nhé mặt lục dung hai ngắn đúng không ạ phu cho anh em đó đúng anh em 146 có lục anh em nhé tiếp tục test cho anh em máy dung cho tôi biết là hai dài hai dài có mặt nhị anh em nhé mặt nhị thì anh em có thể đánh xỉu đúng không ạ phu cho anh em đó đúng anh em có nị xỉu luôn đúng không anh em rất là hiệu quả chính xác tiếp tục trong này máy báo không dung không dung có nghĩa là có mặt ba hoặc mặt bốn anh em có thể đánh à, đánh xỉu hoặc là anh em bỏ anh em không đánh đúng không anh em vui cho anh em có ba đúng không ạ có mặt tam anh em nhé thì cái chén này nó phản thế hột thì nó lên tài các bạn em đen thì sẽ phải dính chén phản thế hột như thế này các bạn tiếp tục test cho anh em chén cuối cùng đó trong này máy báo cho tôi biết rằng là có mặt ngũ anh em nhé đó mặt ngũ máy báo một dài đúng không mặt ngũ có mặt ngũ thì anh em đánh tài đúng không tỷ lệ tài tầm 80 phần trăm tỷ lệ tài anh em nhé thu cho anh em đó đúng không ạ sáu đúng không anh em rất là hiệu quả chính xác đúng không ạ đó thì khi anh em không chơi anh em lấy hột ra anh em cất và anh anh em luôn luôn là để cái mặt không dung nó ngửa lên anh em nhé mặt ba mặt bốn không dung anh em auto để ngửa lên để anh em sử dụng cái bộ à, đồ chơi này nó lâu hơn đó, thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái độ hiệu quả cũng như là phần tăng tích của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu bịp báo dung bốn mặt này rồi đúng không anh em anh em cảm nhận được là cái bộ đồ chơi này nó hiệu quả chính xác không ạ? Đối với tôi cảm nhận thì nó phải quả chính xác cho anh em đến 80 90 phần trăm anh em nhé. thì ngoài cái bộ đồ chơi hồ tài xỉu bịp báo dung bốn mặt này ra thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều các loại đồ chơi chuyên về à, dòng tài xỉu bịp bầu cua bịp tất cả các loại đồ chơi chuyên về dòng bịp mới nhất 2020. Đó thì anh em đang xem video hay đăng ký kênh của tôi để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái bộ đồ chơi mới nhất chuyên về à, dòng đồ chơi bịp anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình. Thì video này tôi làm đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt tất cả anh em.